Chào tất cả mọi người Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách liên kết tài khoản ngân hàng với ví Momo để nhận uh, quà tặng từ Momo 500.000 nhé Thì nhiều người tải Momo về nhưng mà không biết liên, liên kết ngân hàng để nhận 500.000 Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người từ A đến Z luôn Thì đầu tiên thì mọi người tải cái ứng dụng Momo trên CH Play về Sau khi tải xong thì mọi người đăng ký tài khoản bằng số điện thoại thì đăng ký xong thì mọi người sẽ thắc mắc là đăng ký xong mà không nhận được 500 000 thì mình sẽ hướng dẫn như sau bước đầu tiên là mọi người phải ừ, đi ra ngân hàng mà bạn dùng ngân hàng gì thì bảo nhân viên ngân hàng gần nhất ấy, bảo là đăng ký internet banking ấy thì nhân viên ngân hàng sẽ đăng ký cho bạn cái dịch vụ internet ở ờ, banking này dịch vụ này cho phép là chuyển tiền uh, nhận tiền qua internet nói chung là cái này thì nhiều người cũng biết rồi thì rồi mình sẽ vào vấn đề chính luôn ờ, đây mọi người vào đây luôn cái này là mình dùng Adibank thì dùng ngân hàng Adibank thì mình sẽ tích vào ngân hàng Adibank nhé mọi người dùng ngân hàng gì thì mọi người bước đầu tiên là các bạn vào ngân hàng này xong mọi người tiếp tục vào đăng nhập nhá đăng nhập cái này tài khoản nào cũng như nhau thôi nó khác cái cấu cấu hình một tí thôi đây mình sẽ đăng nhập vào đây mình sẽ đăng nhập vào nhá đây ngân hàng khác thì nó cũng chỉ khác cái giao diện này thôi chứ cái chuyển tiền với lại liên kết ờ, nó như nhau cả đây mọi người vào dịch vụ thẻ này nhá vào dịch vụ thẻ này xong mọi người bấm bấm vào truy vấn thông tin thẻ này nhá đối với truy vấn thông tin thẻ này thì tôi chắc chắn là nhiều người sẽ không vào được thì tôi sẽ nói lý do bấm vào đây sau khi mọi người vào truy vấn thẻ thì nó sẽ hiện lên cái giao diện như thế này thì mình có đăng ký tài khoản à, mình có đăng ký tài khoản ngân hàng Adibank ấy đăng ký phí hai thẻ nên nên là nên là nó có hai số nha mọi người nhé mọi người có một số thì mọi người tích vào một số hai số hai hai ba số thì mọi người muốn liên kết số nào thì mọi người tích vào cái số đó rồi mình sẽ liên kết cái số tài khoản đầu tiên này bước tiếp theo là đăng ký dịch vụ internet đấy nhá mọi người bấm vào đây đăng ký này thông tin xác nhận chính xác quý khách đã đăng ký thành công dịch vụ internet đây như này là đã đăng ký thành công nha mọi người nhé xong mọi người bấm vào đồng ý đây như này đã là đã thành công nha mọi người rồi đăng nhập mật khẩu vào rồi sau khi đăng nhập mật khẩu vào thì nó sẽ hiện lên cái giao diện như thế này thì rất nhiều bạn là đăng, đã đăng ký tài khoản đến bước này nhưng các bạn không nhận được Ờ, quà tặng 500 000 từ ví Momo nhá bởi, bởi vì các bạn không biết liên kết tài khoản ngân hàng với ví Momo đây bước tiếp theo là mọi người bấm vào ưu đãi này xong mọi người nhập cho mình mã ở đây là các bạn nhập đúng cái mã này nhá các bạn nhập sai cái mã này thì các bạn sẽ không được 500 000 đâu xong mọi người bấm cho mình là xác nhận mọi người nhớ là nhập cái mã giới thiệu này vào trước sau đó mới liên kết tài khoản ngân hàng nhé nếu các bạn liên kết tài khoản ngân hàng trước xong mới về nhập mã thì các bạn sẽ không nhận được 500.000 đâu cứ làm tuần tự theo các bước mình hướng dẫn xong mọi người bấm vào Momo xong tiếp tục mọi người bấm vào hướng dẫn bạn mới này Đấy. xong mọi người bấm vào liên kết ngay thì, thì mọi người dùng ngân hàng nào thì mọi người à, bấm vào ngân hàng đó à, tôi dùng ngân hàng Alibank thì tôi sẽ bấm vào ngân hàng Alibank. đây đến cái bước này thì mọi người bấm cái dấu hỏi này để biết nó yêu cầu cái gì số thẻ không phải là cái số tài khoản mà các bạn chuyển tiền đâu mà là cái số in nổi trên cái thẻ của các bạn ấy đây nó hướng dẫn này cái số thẻ này chứ không phải là số tài khoản các bạn bán tiền đâu nha đấy cứ ghi đúng như nó ấy. còn cái này cũng vậy các bạn không biết thì bấm vào dấu hỏi nó sẽ có cái hướng dẫn này Đấy, tên là in hoa không dấu nha mọi người nhé chứ không phải có dấu đâu viết thường không được phải in hoa có không in hoa không dấu ngày phát hành cũng vậy tích vào dấu hỏi đây ngày phát hành này cứ tuần tự mà điền thôi đây mình sẽ điền luôn của mình luôn sau khi điền hết thông tin thì mọi người bấm vào tiếp tục đây đến bước này thì đợi mã OTP nhé mọi người nhé Đợi cái mã OTP nó gửi về điện thoại thì mọi người nhập vào đây. Đây mình đã có tin nhắn rồi. Bây giờ mình sẽ nhập cái mã này vào. Bấm tiếp tục. Bước tiếp theo là chỉ còn bước cuối cùng này là các bạn nhận được 500 nghìn nhá. Bước cuối cùng là nạp tiền ngay. Nạp vào ví Momo của chúng ta là ít nhất là 10 nghìn Đấy, nạp qua tài khoản Aribank của mọi người luôn, tài khoản ngân hàng của mọi người luôn. Thì mình sẽ chọn số tiền cần nạp nạp ít nhất là 10.000 nhé mọi người nhé Đây mọi người bấm vào đây. Bấm vào. 10 nạp ít nhất là 10.000. Đây 10.000 rồi. Xong mọi người bấm vào nạp tiền. đây mọi người kiểm tra à, số tiền mình nạp. Đây. Phí à, phí giao dịch là miễn phí nhé mọi người nhé Tổng số tiền là 10.000. Xong bấm tiếp tục vào xác nhận. Rồi, nhập mã. À, nhập mật khẩu của mọi người vào. Đây, sau khi nhập mật khẩu vào đây sẽ Đây, như này là nạp thành công nhá. Đây, nhận quà thành công, tuyệt vời, gói 500 trải nghiệm Momo đá vào ví, còn rất nhiều phần quà hấp dẫn khác, hãy giới thiệu Momo cho bạn bè, à, người thân để nhận ngay. Đấy nhá, nhá mọi người nhá. Sau khi nạp xong 10.000 thì sẽ có quà tặng từ Momo là 500.000 đây.